Xin chào các bạn Nếu bạn biết ai bị hôi miệng, sau răng, nhiệt miệng thì vui lòng inbox tôi tư vấn cho rất điểm nhé Đừng ngại, tôi đã giúp cho rất nhiều người rồi, không có gì phải ngại đâu Cảm ơn các bạn đã xem video